Điều đáng nói là phát biểu của ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh bốn cô tiếp viên hàng không mang ma túy và gây tranh cãi. Hình ảnh chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm gặp lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao. Truyền thông nhà nước cho hay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nói rằng vụ bắt giữ không phải tình cờ mà qua quá trình theo dõi, thu thập thông tin, trong khi đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh lại tuyên bố tạm thời trả tự do vì chưa đủ cơ sở để khởi tố 4 tiếp viên hàng không này, theo như lời khai của họ rằng không biết hành lý có chứa ma túy. Cùng lúc, cộng đồng mạng đang râm ran lời đồn rằng một trong bốn cô gái kia là cháu của ông Võ Văn Thưởng. Truyền thông nhà nước tường thuật rằng trong cuộc họp với ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu bật nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án Việt Nam đó là phải đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ông nhấn mạnh vào yêu cầu xây dựng thể chế tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá, bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, pháp quyền, nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ rằng mỗi phán quyết quyết định của tòa án đều liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Vì thế không được xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai hoặc với yêu cầu cao là không được để xảy ra sai. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình tại cuộc gặp. Có lẽ ông Thưởng là quan chức nhà nước đầu tiên quan tâm và nhấn mạnh đến quyền con người, quyền công dân điều mà chế độ Cộng sản rất coi nhẹ và thường xuyên chà đạp. Không rõ ông thực sự coi trọng các quyền này hay là đang sử dụng nó như một quân bài trong tình huống bất lợi cho người thân của ông. Nếu ông thưởng với vai trò chủ tịch nước thật sự xem trọng quyền con người, nếu ông biết rằng mỗi bản án là số phận của một con người, thậm chí là một gia đình, thì mong rằng ông có thể chỉ đạo cho ngành tòa án xử lại hàng ngàn bản án oan sai từ trước tới nay giải oan cho những người dân vô tội đã và đang chịu tù đầy và cho Hồ Duy Hải, cho các con cháu của cụ Lê Đình Kình và những tù nhân lương tâm bị bắt chỉ vì họ thực hiện quyền con người. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Ông Thưởng cũng yêu cầu tuyên truyền giải thích rõ ràng về nội dung vụ án, về áp dụng pháp luật trong vụ án, về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm trong bối cảnh con người cụ thể để nhân dân hiểu đúng các quyết định của tòa án. Tuy nhiên, có lẽ ông cần nói thêm, trong trường hợp tòa án xử oan sai dẫn đến cộng đồng phản ứng thì nên xử lý tòa án như thế nào? Ví dụ vụ tòa án chấp nhận vật chứng vụ án được công an mua ngoài chợ đưa vào như trong vụ Hồ Duy Hải. Phải chăng ông Thưởng cũng chỉ đang chỉ rõ hướng dẫn cho bên dưới cách làm sao để bịt miệng dư luận để dư luận phải hiểu theo đúng ý của tòa, của công an, chớ không phải nói trái ngược. Theo đài VOA, quyết định của Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc thả 4 cô tiếp viên hàng không mang ma túy đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Việt Nam. Tuy nhiên, VOA dẫn lời Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều, sự việc đang trong quá trình điều tra và khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chứng cứ khác, cơ quan công an sẽ vẫn xử lý, không phải kết thúc hoàn toàn.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 vụ tiếp viên hàng không bị phát hiện mang ma túy, suy đoán vô tội hay suy diễn vô tội của tác giả Nguyễn Trường Ba. Trong bài viết, tác giả đề cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội của pháp luật. Theo đó, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là nguyên tắc vàng của tố tụng hình sự, là một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo quyền con người vào hoạt động tố tụng hình sự. Hình ảnh bài trên AFA. Tuy nhiên, theo tác giả, suy nào thì suy cũng phải dựa vào các nguyên tắc, bằng chứng, lời khai, hợp pháp. Nếu không, nó sẽ là suy diễn vô tội, chứ chẳng phải là suy đoán vô tội nữa. Trong vụ tiếp viên hàng không mang ma túy, tác giả đánh giá theo thông tin trên báo chí, thì lời khai của các cô tiếp viên rất sơ hở và khó tin. Phân tích về lời khai này, tác giả cho rằng những tiếp viên được đào tạo bài bản ai cũng hiểu rằng tuyệt đối không mang sách hành lý giùm người lạ, bởi lẽ nếu bị phát hiện có hàng cấm trong hành lý thì nhiều khi tình ngay lý gian, thậm chí còn không có cách nào để chứng minh được bản thân mình trong sạch. Còn nếu đã nhận sách giùm thì họ cần biết rõ nhân thân người gửi, người nhận Hai đầu người gửi, người nhận đều phải có tên tuổi, địa chỉ, điện thoại cụ thể, tận nơi để giao nhận hàng. Tác giả nhận xét cả bốn cô tiếp viên này trong đó có tiếp viên trưởng vốn có kinh nghiệm và kiến thức an toàn bay mà lại đồng loạt ngây thơ tập thể khai rằng nhận số kem đánh răng từ một người gửi không biết là ai rồi lại còn sơ sẩy đến mức chỉ kiểm tra qua loa số hàng được thuê sách xong bàng hoàng và khóc rất nhiều khi biết trong đó có ma túy. Theo tác giả, lý lẽ này ngô nghê đến mức không thể tiếp nhận nổi. Cũng theo tác giả, khi các cô bị bắt, nhiều người muốn tin rằng các cô bị oan bởi tiếp viên hàng không thu nhập cao, ai lại dạy đến nỗi sách ma túy ngơ ngơ để lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm. Một số người khác lại cười khẩy, bảo hội hàng không làm ăn kinh lắm, tiền nhiều quán mắt, lời khai vô lý như trò trẻ con. Sơ hở lộ vết nói dối, như thế mà bảo oan thì có mà oan thị màu. Nhưng trong khi hai phe đang cãi nhau kịch liệt thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời với báo chí khẳng định vụ này không phải là chuyện tình cờ để bắt mà thông qua nhiều nghi vấn căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan đối tượng trọng điểm, thông tin thu thập, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đạo phá án. Hình ảnh Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không phải tình cờ. Tác giả giải nghĩa điều này là sau một thời gian dài theo dõi, thông tin tình báo đã khoanh vùng nhóm đối tượng này, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan đã phát hiện nghi vấn trong hành lý của họ có chứa ma túy là nhóm đối tượng trọng điểm, tức là còn có đối tượng râu ria khác. Có thể nhiều dấu hiệu nghi vấn họ đã hơn một lần sách tay máy ma túy về Việt Nam. Tóm lại, trong ngoài trên dưới trước sau đều đã đủ chứng cớ để bắt thì Hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới phát lệnh bắt. Đến đây dường như mọi thứ đã quá rõ ràng, nhưng đùng một cái tác giả cho hay chỉ sau 6 ngày sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy của hải quan, công an thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố trả tự do cho bốn cô tiếp viên, lý do cực kỳ ngắn gọn. Bước đầu xác định khi bốn cô tiếp viên này đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng gửi về cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy, do vậy cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tác giả nhấn mạnh, ngoài các thông tin tiếp viên này không biết bên trong số hàng có chứa ma túy, không còn thông tin gì nữa. Không biết bên trong là ma túy là lời khai của các cô đồng thời cũng chính là kết luận của cơ quan công an sau khi điều tra. Tác giả nêu thắc mắc tại sao thông tin quan trọng nhất có vai trò trực tiếp xác định mức độ vi phạm pháp luật và thủ phạm lại chỉ cục ngủng và mù mờ đến thế. Trong khi đó, phần mở màn của vụ án lại có rất nhiều thông tin chi tiết được tung ra báo chí, Ví dụ các clip trong rõ mặt từ khoảnh khắc cô tiếp viên trưởng đặt hành lý lên băng chuyền qua kiểm soát hải quan phát hiện nghi ngờ đến đoạn cán bộ hải quan cắt từng ống kem đánh răng, tháo ra ma túy dạng bột và thuốc lắc. Tác giả nhận xét nếu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tung tin không chính xác thì họ phải có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn nếu theo như phía công an thành phố Hồ Chí Minh tái khẳng định sau đó vụ án chỉ mới bắt đầu điều tra để làm rõ bản chất vụ việc, thì nên chăng họ đừng vội đưa ra thông tin nào về các cô tiếp viên này cho đến khi vụ án được xác định rõ hoàn toàn, định rõ danh thủ phạm. Bởi tính mạng và danh dự con người rất nhạy cảm và dễ tổn thương, nhưng không thể bồi thường hoặc bù đắp. Cuối cùng tác giả nêu quan điểm muốn cho nguyên tắc văn minh suy đoán vô tội được thực hiện đúng bản chất và đúng trình tự pháp luật